với lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều cái đít 9 và đầu không đầu 8 bị câm cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có 3 năm có 65 và 16 và 91 thì nổ ra ba nháy rất là tương mừng rực rỡ đặc biệt thì ra 91 rồi đó thì uh, mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn đây thì hôm nay cũng hơi đần tiếc một chút à, ngày hôm nay thì mình cũng đã chưa đưa các bạn về bờ an toàn được với cái cầu đè cầu lô thì um, rất là xin lỗi các bạn nhé thì hy vọng là hôm nay thì mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok hy vọng là ngày mai mình sẽ lối lại được cái cầu đè cầu lô để cho các bạn là về bờ một cách an toàn hơn đó thì ngày hôm nay à, video hơi bờ một chút nhưng mà zalo thì ở à, uh, các thành viên ở nhóm tứ nương của mình thì ngày hôm nay thì lại về bờ rất là rực rỡ với trọn vẹn ba nhảy lô một các bạn nhé đây mình sẽ mở cái nhật ký zalo của mình mình lên cho các bạn xem thì à, ngày hôm nay đây mình có chốt cho các bạn là xong số VIP là 1661 này độc thủ lô là 16 thì ngày hôm nay cũng rất là vui và rất là tươi mừng rực rỡ khi mà cái xong số VIP 1661 để nó đã nổ trọn vẹn luôn và các bạn cũng đã ăn trọn vẹn luôn cả ba nháy lô các bạn nhé đó à, xong số VIP 1661 và độc thủ lô VIP 16 các bạn nhé đó rất là vui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 trên video rất là nhiều bởi vì cái khả năng giam số là hầu như là không có luôn đó và đã được mình sàng lọc rất kỹ càng hơn ở trên